cả nhà đã đến với kênh Phúc to be đây là sông Sài Gòn buổi trưa rất là mát mẻ hôm nay cùng nhau ra sông Sài Gòn cùng với anh em nấu cơm kho cá nấu canh ăn cơm trưa đây là cá lóc động tụi à, anh em mới chích về chuẩn bị à, kho xả ớt bầu luộc rau muống cơm thì được nấu bằng à, nồi đất nha không biết ăn như thế nào chút nữa mình thử coi sao cua thì bắt với kinh gọi là cua bắc kinh nấu canh chua thơm cá ớp xong thì bỏ vô nồi đất kho với xả nghệ bầu với rau muống thì à, luộc lên để à, chấm bên kia là nồi canh chua rất là ngon giờ múc nước cá ra để chấm rau luộc thơm được ngồi ăn cơm cá kho canh chua bằng nồi đất ở bên sông Sài Gòn thì rất là ngon cơm chín rồi bới ra chén để lên sông thì rất là mát mát mẻ cơm thì rất là ngon còn thanh niên chưa vợ xong hay có nhu cầu làm mai thì mình giới thiệu cho một anh vị canh thì nó ăn rất là ngon và nhậu thì cũng rất là nhiều tăng cường thêm một mớ rau biền để à, chấm nước cá nhớ đăng ký kênh của mình nha